363 nha các bạn Nếu mà mấy bạn mà dùng đàn này á, thì chơi cho những bản nhạc khó Nghĩa là nhạc dành cho người lớn á Còn mình chơi à, E263 thì à, chơi nhạc cho em được Thích hợp Chứ E263 mà chơi qua đàn này rau đánh đàn hay chưa